Vanessa Carter, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu Lúc nào cũng tóc là phải ờ, mướt, bóng bẫy cái ừ. kiểu Đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống BD á cô Giống BD á cô Mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên Wow Trời ơi đẹp quá chào đón hai em đến với chương dạ, trình chào mai em giới thiệu về mình con tên ờ, phạm thị quỳnh như năm nay có 25 tuổi làm nghề spa nào bây giờ mình mình chào nhau cái nào chào chị vân chào anh hoặc tuấn mình à, con con là con là à, em em em à em em tên là dũng dũng ừ. wow dũng là tên việt nam tên tiếng anh là josh Josh. Josh. Yeah, Josh. Yeah. Em đến từ đâu? American hay là à, English? England. À, em là người Úc. Úc, Úc. Australia. Ừ. Em bao nhiêu tuổi? À, 29 tuổi. 29 tuổi em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về kỹ sư. về điện, về nước hay là về uh, à, à, IT hay là về gì? À, construction construction, construction. kỹ sư xây dựng xây dựng, xây dựng. Yeah, kỹ sư xây à. dựng cái làn da này của em á là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi À, làn da trước đó là của em nó cũng màu nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á với lại bên bên Tây người ta thích da nâu dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm ừ. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không dạ nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp còn ở bên à. đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh ảnh đẹp trai ảnh trắng vậy mà anh có cô vợ này đen mà xấu kiểu à. vậy vợ của em á ừ quá trời đẹp đúng không đẹp very very đẹp. beautiful đẹp right? quá ừ. quá đẹp <laughs> em có thích cái làn da nâu của vợ em không Do you like asking? <laughs> À, yeah. Dạ. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp à, đẹp đẹp, yeah, đẹp luôn không đẹp. nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp như á là như gặp chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy when I I don't really mind about a girl's skin color mm. it doesn't doesn't bother me ah. so if her skin was brown or white doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô ừ, gái là ừ. cái làn da chỉ là cái inside là à, ở cái, trong cái, cái tính tình tâm hồn đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em dạ. lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu em ấn tượng gì ở dũng và dũng cũng ấn tượng gì ở như à lần đầu tiên con gặp con xin kêu cô đi cho nó quen à. tại vì cô dân cũng chắc ở tuổi mẹ con ừ. à, mẹ con nhiêu rồi mẹ con 54 55 á dạ để xem luôn á gặp cái anh này là bữa đó là con nghe nghe chăng cái ngày sinh nhật của con đêm đó là con đi chơi đi trong một cái quán bar đi cùng đám bạn sinh nhật ừ. anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết chỉ là đứng gần bàn thôi thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa địa ảnh nhìn thôi cũng nhìn ảnh là thấy ảnh hiền quá sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh anh này ừ. cho nên hai người mới đi qua trò chuyện trong nhóm đó thì không ai biết tiếng anh nhiều chỉ có mình con biết tiếng anh thôi cho nên mới tiếp chuyện với anh này mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn sau đó rồi đi về ừ. mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn mà con gặp ảnh là đêm thứ ba ngày thứ bảy là anh đi về nước là buổi trưa con đi uh, đi uống cà phê nó ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn ảnh chuẩn bị đi uh, ra sân bay vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu tại vì ừ. đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm ừ, ừ. còn bên ngoài <laughs> bên ngoài thì bình thường không có được không có được đẹp hồi mới nhớ chợt ra là à gặp nhau cái đêm đó ờ. thì mới lại nói chuyện thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng xong rồi ảnh mới xin facebook của con và ừ. bển mới bắt đầu uh, tiếp chuyện Đi nói chuyện làm ừ. dạ con dũng á là khi mà dũng uh, when you meet her uh-huh. you fall fallen in love, love. Uh, her when i first met her à, à, em em em thấy em nhìn chăn chó chăn chó rành chó ai chăn nhưng mà à. nhưng mà trời ơi đẹp đẹp quá tiếng việt không rành nhưng mà tiếng ừ. tiếng lóng rành quá ừ. ha chăn chó rồi đó <laughs> yeah. I'm curious more curious about her ừ. and I want to get to know her more but I felt uh, yeah instant attraction straight away yeah. anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai uh. À. ảnh thấy uh, thường ở việt nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công uh. còn con thì gặp ngay cái kiểu ờ, chảnh chó không uh. quan tâm cho nên à. ảnh uh. ảnh tò mò ảnh muốn tìm uh. hiểu thêm <laughs> như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh ảnh về bao lâu em ảnh về đâu 3 tháng từ khi anh về bển là hai người nói chuyện ờ, mỗi ngày luôn ừ. liên tục đúng không liên tục từ à. sáng tính tối luôn ừ. mà nói mỗi ngày nhưng mà với cái mức là bạn bè tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc không có muốn mà phải Tức là muốn là bạn bè chia đó. sẻ những cái yeah. Dạ. Ờ, trong cuộc sống những cái này kia kia nọ thôi chứ không yeah. Dạ. nghĩ tới cái chuyện là à, mình tán tỉnh nhau đúng không cũng ừ. biết đó, cái cảm giác thích nhưng mà ừ. sợ không ừ. dám muốn ừ đi ừ. sâu hơn nữa khi mà dũng xa ờ, vi á thì dũng có nhớ không did love. You miss her. When you when lay far away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When um we first started talking, um I started to get really lots of love for her, instant attraction, mm. and um it started to scare me at first, Em Sir, a little bit then I didn't fight my feelings, and uh, I knew I had to make it work with her. Mm. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đó anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ sợ phải ờ, tại vì công việc ở bển. Lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa ừ. thấy không có kết quả sợ phí thời gian. Ừ, Dũng sợ mất con. <laughs> dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn, ờ. ảnh ừ. ảnh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự tự thôi là tại ừ. sao mà chia tay kiểu vậy sau 3 tháng là anh về đây dạ rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh à, sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau rồi xong về đây được một tuần ảnh về bển lại về bển ừ. lại anh mới bắt đầu là anh nói là ảnh ảnh yêu con ảnh muốn là đi sâu hơn nữa ảnh muốn ừ. nghiêm túc cái mối tình này con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ sợ cái tới không tới mà lui không lui cứ vậy hoài không tới đâu á dạ dạ đúng rồi cái mới ngưng nói chuyện đâu khoảng uh, một tuần ảnh mới nói thôi thôi mình cũng làm bạn đi con cũng nói ờ thì đó hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn mà không <laughs> nói chuyện từng cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin cái mối tình kia không tốt ừ. thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy mình phải à. mở ra một xíu ừ. thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh ừ. con là rõ ừ. dạ dạ cho nên hai tháng sau anh qua thăm con được một tuần cái hai tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn mà ảnh về đây mà con không biết luôn ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu ảnh mới nói là qua ở luôn nhưng mà lúc đó con <laughs> cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% phần trăm thôi ờ, ờ, ờ, ừ. đến khi nào thì em mới chính thức tin, tin tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh chắc từ sau cái vụ dịch này á cô <laughs> năm gọi là trước khi ảnh qua là tháng 8 tới tháng 12 anh về bển ảnh ờ, ngay trăng tết ở bển á ừ. là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân ừ. hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết à. mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần ừ. Anh nói làm gì mất thời gian người này kia mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ tại vì mới hai người mới về sống chung mà mà con sợ kết hôn nữa ừ. ở từ từ từ từ rồi mới có mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn anh hay ừ. chọc ghẹo mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái cái tuổi con thì con thích đàn ông chững chạc mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh ảnh ảnh ảnh trẻ ảnh ảnh vui ảnh hay giỡn nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện cho nên <laughs> mới quyết định là kết hôn bao lâu thì tụi con ở chung với nhau ảnh qua đây là ừ, ở chung liền luôn ờ à là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó dạ lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung tại đó giờ không ở chung với ai ừ. nhưng mà tự nhiên sao à, ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình <laughs> cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp cái cứ qua qua qua ngày đem một bộ đồ hai bộ đồ qua từ từ từ từ rồi <laughs> ở chung luôn à, ờ, hai chót vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chầm chầm vậy đó em có hiểu vợ em nói Nói What's that? You know you speak too much. When I'm talking and then mm. you just look at me. Yeah, yeah, yeah. Do you understand what I say? Uh, yeah, some some bits chipsu uh-huh. chipsil, mm. yeah. chipsil. Yeah, yeah. Mm. Still, still. Uh, learning Vietnamese học học tiếng Việt uh, à, 8 ừ. tháng rồi. 5 à. tháng ừ. rồi. tám tám 8 tháng. 8 tháng. Oh, dạ. yeah. Dũng có có có cảm thấy uh, hạnh phúc ừ, khi mà cái cái lựa chọn của Dũng với mm. Như không? Khi mà Dũng bỏ uh, gọi là Do you feel công việc like, ở bên kia. Uh, happy or say when you move over here to live with um, me? How is your yeah, life right now? At the start I was a little bit um, scared but she, I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking, I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her. But um, I knew it was the right decision and um, I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia, gia đình của anh đó, bển cũng nghĩ anh bị khùng tại vì uh, mới chưa có biết mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết rồi qua, qua được có, qua đây luôn kiểu vậy rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á à. nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó nó nó thay đổi nó khác ừ. cho nên anh thấy anh vui okay. hạnh phúc với cuộc sống okay. bây giờ mấy người bạn trai trước của như á thì như có dẫn về ra mắt ba mẹ không con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về dũng mà lần đầu tiên đến nhà ờ, như gặp ba mẹ dũng có sợ không do you scare uh, first time you come to my home uh, <laughs> sợ quá yeah um, just because I've never met uh, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family mm. so it was a oh. big uh, big change for me but her family was very welcoming hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với um, văn hóa gia đình Việt Nam á cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào ừ sợ nói không hiểu phải không? dạ ờ, nhưng mà hôm đó là dũng ờ, đâu có nói được câu tiếng việt nào đúng không dạ chưa con không ờ. biết được tiếng việt à. dũng là chỉ có nói chuyện với ờ, ba mẹ là thông qua như thôi đúng không dạ ừ. nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu à. hai mẹ con gọi phải tham tiếng việt là dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho dũng dạ có sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu để để ra mắt gia đình á là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng việt Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi ừ. là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại ừ. nói chuyện với ờ, bố mẹ con ừ. cho nên ảnh đòi học nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa ảnh đang ừ. nỉ qua mà con không cho rồi cuối cùng là bây giờ là ờ, Dũng học tiếng Việt từ ở đâu từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo cô giáo lại nhà dạy cô oh. giáo ừ. sao học tiếng nhưng Việt? mà tiếng Việt khó quá khó quá đó là định hỏi đó à, có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa à. trôn em á có khi nào trôn con bằng tiếng Việt à. không cũng có nhưng mà ảnh gành tiếng việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à <laughs> ví dụ rồi rẻ lý coi như câu gì chảnh chó là biết rồi đúng không à. chảnh chó, chảnh chó em ờ, cù bắp cù bắp <laughs> em cù bắp à. cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao là... lâu rồi là hai năm được hai, hai năm, năm rồi. Dạ. rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè ổng có loài ra tật xấu gì không ở nhà cô là quá điệu con thì cái tính con chậm chạp con cũng lâu ừ. mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa cái đâm ra mình bị bị quạo <laughs> ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu lúc nào cũng tóc là phải ờ, mướt bóng bẩy cái ừ. kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống bd á cô <laughs> giống bd á cô <laughs> hiểu không <laughs> dạ Do Hiểu, hiểu. giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn à. cái ráp người ta đợi dưới cái ờ, đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi đi xuống đi không chịu vô thay đồ cái ờ, xịt nách xịt nước hoa <laughs> rồi tùm lum hết trơn làm hơi nó bị lố quá cái con cảm thấy con bực bội là hai cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu à. vậy đó hả ừ, ừ ừ. xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo ừ. nữa một ngày là dạ thay vâng. bốn năm bộ đồ Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc nhưng ừ. mà làm ông này ông cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. <laughs> khó chịu kỹ tính nhưng mà không có làm. Ờ. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like à. you, you difficult, you like to <laughs> clean or anything but you à. never do. I do, I clean the house Sao? or something. Sao? xạo không xạo yeah, xạo à. không xạo hả rồi còn tật xấu gì nữa không nè ừ. có cưng vợ dữ không What bad things about me yeah. yeah. À, chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn oh. bởi ừ. cái lý do đó là con mới xác định con con cảm thấy thoải mái con mới xác định kết hôn với ảnh đó ừ, ừ. có ghen không không bao hề ghen luôn cô kiếm ghen ừ. không ra luôn oh, yeah. vậy hả tin tưởng vợ rồi như yeah. Dạ. ngược lại như có ghen ảnh không con cũng không có gan nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á thì hai hai người cũng có chơi uh, TikTok á cũng nổi ở trên đó ừ, cô ừ. cũng có mấy uh, chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh còn ảnh thì anh hiểu anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường mà anh này thì cái tính anh không có ờ, mấy cái chuyện mà gái gú gì ừ. đó cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích ảnh kết bạn với cái người nào đó ví dụ ảnh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ ờ cái anh này ảnh ờ, chắc ảnh cũng thích mình, thích mình cho nên ảnh ừ. mới chấp nhận mà còn ừ. cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự cũng có cãi nhau vấn đề đó bây dạ. giờ còn không dạ không hết không rồi con không? À, ừ. à rồi bây giờ tới dũng rồi bad things about you right mm-hmm. uh, um, kể bằng tiếng việt luôn oh nói à. nhiều <laughs> nhiều hả uh, <laughs> em uh, tức giận quick she get angry nhanh bực bội oh. nhanh tức giận nhanh bực bội uh đúng không Very mà quick, nhanh nhanh mỗi But... lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào Just Wait, say anything. Because she's because she gets so angry, uh, I need to calm her down. I need to go, ooh, ooh, <laughs> calm down, calm down. But hmm. yeah, sometimes she just gets so angry too quick, and uh, hmm. I don't know what to do sometimes but I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. <laughs> ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. <laughs> Thì con là cái tính ông là như đàn ông vậy đó, còn ông này ừ. cái tính ông như phụ nữ vậy đó. À. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Ừ. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng đùng đùng đùng lên ừ. xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó là nóng tính nè. Dạ. Rồi còn cái gì nữa? And what's up? Uh, always always more one hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnam? Cái gì? Mua mua mua mua quần quần áo là gì? Quần áo mua quần áo nhiều quần quá quần áo như, như lắm như lắm you know, mua quần áo nhiều lắm oh. quần à, mua quần áo nhiều lắm ờ, online online. shopping trời ơi trời ơi mỗi lần mà cô ấy giận giận thường dũng làm cái gì để cổ hết giận when I'm angry what you do to make me calm down leave her alone I need to leave the house sometimes or just try be nice or I try talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên ảnh ảnh come down xuống anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à. Ừ. Có lúc đầu anh hay chọc ghẹo là ừ. anh hay làm trò làm này làm kia nhưng mà ừ. con con đang giống như là làm mặt cười làm mấy cái chuyện như con ờ, nít vậy đó ờ. mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít mà mình đang quạo mà thấy cái ờ. mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa à, là cái mặt ổng làm sao đâu What like you try to make me feel happy like smiling um, when I'm angry your face do it. No, like you do, you like you. You do something like that. No. <laughs> <laughs> Tao có đùa trước rồi đi mà. Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng, sáng nông chiều mưa. Sáng nắng, sáng nắng chiều mưa. Ờ. Ồ, sáng nắng chiều mưa. <laughs> Học rất là nhiều nghĩa <laughs> Nói chung là mấy cái nghĩa cùi cùi góc là là dạ. học rất là nhanh. Dạ. dạ sáng ờ. nắng chiều mưa. Ờ. <laughs> Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính ờ, kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận á, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn thay ờ, Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại cô. À, tức là phải chỉnh chạc lên, gentleman lên hả? Là không, không có, có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game hết ờ, chơi game không có chơi game chơi game em em nói với dũng đi nói với dũng đi dũng hiểu đi i want you to change not play game much ừ. rồi cái kia nữa and uh, but Lay not BD chứ not lay BD Not BD Not BD Cảm ơn Như với lại à, Dũng tham gia chương trình này nha Dễ thương yeah. Dạ. quá hai người ừ. quá dễ thương Xin dạ. cảm ơn dạ, em đã đến với chương trình và đồng chọc Thank you, thank you very much Như nãy kêu Dũng làm vụ BD You do BD like this one more time Ồ. yeah. Trước tiên đó chính là và món quà thứ tư đó chính là bộ ba sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa KR. Vanessa KR là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm mang đến cho phụ nữ một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt che phủ toàn diện chống nắng tối đa kháng nước cực đỉnh an toàn với mọi loại da tiết kiệm thời gian và chi phí Vanessa KR lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn